Và hôm nay đến với cái video này thì em xin phép được giới thiệu với các bác về cái bộ đồ chơi tài xỉu công chuyện Hột tài xỉu báo dung bốn mặt Giúp cho các bác khi đi đánh tài xỉu bịp tại các sòng sới Các bác sẽ nắm chắc được phần thắng ở trong tay Với cái bộ đồ chơi hột tài xỉu công chuyện báo dung bốn mặt này Các bác chỉ cần luồn đồ hột vào cho người ta lắc thôi Mình đứng ngoài cầm máy báo dung đánh là coi như là mình đã nắm chắc được phần thắng rồi. Và bác nào mà muốn sở hữu cái bộ đồ chơi hột tài xỉu công chuyện báo dung bốn mặt này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 cái máy này rất nhỏ gọn này các bác đúc túi quần túi áo đúc đâu cũng được khi nào vào chơi mình bật máy lên khi nào không chơi thì mình tắt đi đây ở bên trong này nó sẽ có cái nhịp rung này em mở ra để tí nữa em ấy cho các bác xem ở mỗi cái bộ hột tài xỉu công chuyện báo dung bố mặt này nó sẽ có một cái nhịp rung khác nhau và đây là cái nhịp rung của bộ hột này một rung nó sẽ về mặt nhất hai rung nó sẽ về mặt nhị ba bốn thì không rung 5 6 thì 5 3 rung 6 thì 4 rung và cứ về mặt nào nó sẽ rung nhịp đó cho các bác để các bác dễ phân biệt và đánh tất nhiên là khi mà mình chơi tài xỉu thì gặp chén phản là điều đương nhiên rồi phản ở đây nó là phản thế hột chứ không phải là máy báo sai bởi vì là trừ khi các bác chơi cái đồ camera có nhìn rõ được hột ở bên trong ra thì các bác kể cả chơi bất kỳ những cái loại đồ chơi bịp bằng máy nào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 máy dung hai dung hai dung là ở trong này sẽ có mặt nhị các bác nhá nhị đây mình đánh gì nhị xỉu đúng không ạ có nhị về xỉu máy không dung không dung là ở đây sẽ có 3 hoặc 4 cái này là ở lửng lửng ở giữa vậy nên là một là mình bỏ qua hai là các bác mà ưng cái uh, ưng tải hay ưng xỉu thì các bác đánh theo cái uh, ưng của mình thôi còn nếu không thì theo máy thì mình cứ bỏ qua đó có bốn không dung ba dung ba dung ở đây là có ngũ ngũ thì mình đánh gì các bác ngũ tài đúng không ạ ngũ về tài chuẩn chưa ạ một dung nhất xỉu nhất xỉu chuẩn chưa ạ không dung lại 34 34 mình lại bỏ qua các bác nhá đấy 3 ba dung lại ngũ lục à ngũ tài đúng không ạ ngũ tài chuẩn chưa ạ không dung 3 4 bỏ qua đó nhất một dung nhất xỉu đúng không ạ đây chén phản đây các bác này đây là chén phản này đó có nhất nhưng mà lại lên tài vừa nãy mình đã lắc khoảng tầm uh, 6 7 chén thì mình mới bị phản có một chén thôi. Đúng không các bác? không dung là ba bốn lại bỏ có bốn bốn nhịp dung có ngũ à có lục lục đánh gì các bác lục tài đúng không ạ lục tài chuẩn chưa ạ đó vừa rồi thì em đã test thử cho các bác cũng kha khá rồi đấy ạ đúng không các bác